Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 8 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Lật mặt nhóm 82, ông Năm Mực có liên quan gì? Một câu chuyện bịa đặt công phu tuy qua mặt được nhiều người nhẹ dạ, chứ không thể qua mặt được những người cẩn thận và cộng đồng mạng. Ông Nguyễn Đức Hiển, người mà cộng đồng mạng đặt cho biệt danh là ông Năm Mực, vì ông này dám ăn 5 con mực nhiễm độc Formosa để dụ người dân ăn hải sản độc hại do Formosa thải ra và gây tác hại ở miền Trung. Câu chuyện bác sĩ Khoa ban đầu chẳng đánh động được dư luận, nhưng qua trang Facebook ngàn linh, ông Nguyễn Đức Hiển đã nâng nó lên một tầm cao mới. Với hàng vạn người đọc Facebook của ông, chính ông đã lợi dụng sự tin tưởng của họ. Tuy ông Nguyễn Đức Hiển đã xin lỗi độc giả, nhưng xét cho cùng ông không thể xin lỗi vì sự thật đã phơi bày rành rành ra đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Hiển. Ông Nguyễn Đức Hiển cho rằng sự việc xảy ra là do tai nạn, tin nhầm người. Tuy nhiên, cộng đồng mạng có đến hàng vạn đôi mắt, ông Hiển không thể che đậy được họ. Được biết, trước câu chuyện bác sĩ Khoa được Phó Tổng biên tập báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Hiển đăng trên trang Facebook của mình vào tối ngày 7 tháng 8. Thì chiều ngày 7 tháng 8, ông ta đăng câu chuyện một thanh niên cao gần 1m8 nặng 80 kg qua đời trước khi đến bệnh viện y dược vì Covid. Câu chuyện trước là của ông Nguyễn Đức Hiển, câu chuyện sau là của nhà số 88. Người ta thấy rằng hai câu chuyện này có nội dung gần giống nhau và văn phòng cũng rất giống nhau. Chính vì thế, nhiều người đã đặt câu hỏi là phải chăng có một sự liên quan nào đó giữa Nguyễn Đức Hiển và nhóm lừa đảo nhà 82. Điểm giống nhau, quan trọng nhất đó là thân nhân của người cao 1m8 và cha mẹ của bác sĩ Khoa đều là những người giúp đỡ bệnh nhân. Trong câu chuyện trước, ông Hiển nói rằng nhiều năm qua đã đồng hành cùng Hiển có việc góp tiền giúp bệnh nhân và hỗ trợ y bác sĩ tuyến đầu gần đây. Còn trong câu chuyện sau là cha mẹ bác sĩ Khoa đều là bác sĩ. Có thể nói nội dung chính giống nhau đến 90%. Và dấu hiệu liên quan tiếp theo là những gì? Nhiều người nhận định rằng câu chuyện về bác sĩ Khoa là một kịch bản của tuyên giáo dựng lên mà Nguyễn Đức Hiển thực hiện cùng với đám kinh doanh từ thiện nhưng có ảnh hưởng tới công chúng. Nguyên nhân là sự tương đồng về nội dung văn phòng. Nhóm 82 mà những nhân vật xung quanh có cả nhà văn, nhà báo có dấu tích xanh và nhà hoạt động chống lũ gọi tắt là nhà 82. Cùng lắm thì xử phạt hay tay nhà báo, mỗi người 5 triệu đồng một cách chiếu lệ không điều tra gì thêm. Vì sao không điều tra số tài khoản tên là Thi có dính dáng đến một số nhân vật ảnh hưởng của công chúng như vậy? Vì đó là kịch bản nên đã bỏ qua. Câu chuyện lừa tiền người dân bao nhiêu năm qua coi như trả công cho họ. Nếu như dân thường thì ít nhất 7 cuốn lịch và gỡ cả đường dây lừa đảo đó. Rất nhiều người nghi vấn có một sự tòa dập để dắt mũi cộng đồng giữa ông Hiển và nhóm nhà 82. Trước dư luận bức xúc, báo chí buộc phải vào cuộc. Tuy nhiên, liệu bên an ninh có thiện trí điều tra hay không thì cần phải có thời gian để kiểm chứng thêm. Đây là công việc của Công an An ninh. Đây là hình ảnh, hình ảnh ông Nguyễn Đức Hiển ăn 5 con mực Formosa. Theo thông tin trên báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thì vụ bác sĩ Khoa có dấu hiệu trục lợi. Cơ quan điều tra cho rằng nhóm người giàn dựng nên chuyện bác sĩ Khoa đã rút ống thở của mẹ nhưng cho sản phụ là có dấu hiệu trục lợi, kêu gọi tiền, ủng hộ, hỗ trợ để đút túi. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ động cơ của những người liên quan và dấu hiệu tội phạm trong vụ việc này. Và gần đây bắt đầu có những tín hiệu họ điều tra kỹ hơn và sâu hơn. Tối ngày 7 tháng 8, tài khoản Facebook Phong Lâm và Nguyễn Thị gắn thẻ Trần Khoa, nhận là bác sĩ, anh đại diện là tiến sĩ nha khoa, làm việc tại Singapore. Đăng thông tin bác sĩ Khoa đang chăm sóc cha mẹ cùng một sản phụ song sinh mắc COVID-19 nặng. Theo đó, cha mẹ của bác sĩ Khoa làm trong ngành y tế đã về hưu nhưng hỗ trợ chống dịch không may cũng mắc COVID-19 rồi trở nặng, được đưa vào nơi này công tác để điều trị. Khi cha mất và mẹ nguy kịch có thể không qua khỏi, bác sĩ Khoa đã quyết định rút ống thở của mẹ để nhường sự sống cho sản phụ và thực hiện việc mổ bắt con thành công. Sau đó, tài khoản của chủ một quỹ từ thiện đã đăng hình nội dung cụ thể, đã liên lạc với bác sĩ Khoa và quyết định ủng hộ máy thở xâm lấn cho bệnh viện nơi anh này đang làm việc. Và cộng đồng mạng đặt câu hỏi là nhóm số 82 bao gồm những ai? Có 3 tài khoản tự nhận mình là thành viên của nhóm 82 hay thiện nguyện 82, thường tổ chức các chương trình thiện nguyện ủng hộ bệnh nhân ung thư nhiều người cho biết đã từng tin tưởng nhóm này chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng có tên là Nguyễn Thị Minh Thi ở thành phố Thủ Đức để ủng hộ. Theo nguồn tin từ công an thành phố Thủ Đức cho hay, địa phương đã giả hết các địa chỉ có số nhà 82, địa bàn phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức nhưng chưa xác định được có người tên là Thi tạm trú hoặc thường trú ở đây. Lợi dụng lòng trắc ẩn của cộng đồng, lập một hệ sinh thái gia đình trí thức, dễ thương mà danh tính và hình ảnh giả mạo, lợi dụng hoặc đặt bẫy các Facebook liên kết với nhiều tổ chức từ thiện để chiếm đoạt tài sản của họ. Nhóm chế tạo và phát tán trên mạng điện tử câu chuyện bác sĩ khoa rút ống thở là như thế. Đây là hình ảnh chuyên gia an ninh mạng và danh sách IP các nhân vật trong nhà 82. Theo điều tra của các ban an ninh mạng Họ đã theo dõi nhóm này từ khá lâu về một chiến dịch phát tán tin giả rất quy mô và cực kỳ tinh vi. Vụ này khá ly kỳ và được giản dựng một loạt các nhân vật của một mạng lưới quan hệ gia đình gồm có con, cháu, dì, cô, ông bà, bác và cậu của cái gọi là nhà 82. Đặc biệt họ thường lợi dụng để xin tiền thiện nguyện. Điều đáng lưu ý là nhân vật Thi Nguyễn đã lộ cả số điện thoại và tài khoản chuyển tiền, giờ đã tạm ngừng Facebook Ông Nguyễn Đức Thọ, thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như vậy trong cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 sáng ngày 10 tháng 8. Và tiếp tục xử phạt hai chủ tài khoản Facebook vì vô ý chia sẻ tin bác sĩ khoa nhưng ống thở cứu sản phụ. Thông tin về quan điểm xử lý và kết quả điều tra bước đầu vụ án bác sĩ khoa rút ống thở người thân để cứu sản phụ. Ông Nguyễn Đức Thọ, tránh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vào ngày 9 tháng 8, Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với hai chủ tài khoản Facebook chia sẻ thông tin này và tiến hành xử phạt. Theo ông Thọ, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh nhận định nhóm này được thành lập với sự tham gia của một số tài khoản giả nhưng hoàn toàn có tương tác thật. Nhóm này có hệ thống và sống thực trên mạng. Sở Thông tin và Truyền thông bước đầu đã phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để tổng hợp xác định việc các tài khoản này có hành vi giả mạo để trục lợi trong việc hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì số phận của năm mực lại phụ thuộc vào kết quả điều tra. Những người tạo dựng câu chuyện đã thực hiện hành vi gian dối nhằm che giấu ý đồ xấu xa của mình như sử dụng hình ảnh của một bác sĩ ở Singapore để giả mạo chân dung của một bác sĩ Việt Nam, đăng câu chuyện không có thật, cắt liên lạc khi bị phát hiện và mất tích. Đây là hình ảnh những thành viên của nhóm nhà 82 đều lấy ảnh giả. Nếu cơ quan chức năng chứng minh được mục đích của nhóm này là nhằm trục lợi tiền hỗ trợ của nhà hảo tâm, thì thế nào họ cũng sẽ bị được tội lừa đảo có tổ chức theo pháp luật quy định. Ngoài ra, hành vi cố ý tung tin giả trên mạng gây hoang mang dư luận còn có dấu hiệu phạm tội, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo khoản 1 điều 288 Bộ luật hình sự nếu hành vi của nhóm này cấu thành cả hai tội danh thì áp dụng nguyên tắc thu hút tội danh, cơ quan điều tra sẽ xử lý về tội nặng hơn. Sự tiếp tay cho nhóm nhà 82 của ông nhà báo Phó Tổng biên tập báo Pháp luật có biệt danh là Năm Mực đã khá rõ ràng. Tuy nhiên hành động ông này chỉ là mắt xích trong đường dây chứ không phải là đầu mối cho nên công an chưa phanh phui ra nhóm lừa đảo 82 thì Năm Mực vẫn còn nhởn nhơ. Nhưng nếu có điều tra được